Xin chào quý vị và bạn Ở à, ngành dầu khí năm 2023 xu hướng sẽ như thế nào thì trong video hôm nay tôi sẽ phân tích cho các bạn những cái chi tiết của ngành dầu khí để chúng ta có thể nhận biết rằng là uh, các bạn có có kế hoạch cũng như có nên tham gia vào cổ phiếu ngành dầu khí hay không bởi khi chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải biết rằng là uh, với một cái ngành dầu khí trong thời điểm hiện tại có rất nhiều cái thông tin chúng ta gọi là thông tin khá là tích cực nhưng chẳng hạn như là các nước OPEC thì bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu và hiện tại Nga cũng đang uh, cắt giảm một số lượng rất lớn nên về cơ bản thì cái xu hướng của giá dầu trong thời gian tới uh, tiếp tục trong một xuống tăng và điều này nó làm cho chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta đầu tư cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu dầu khí uh, rất nhiều nhà đầu tư muốn hỏi là nên có nam tham gia thời điểm này hay không thì về cơ bản thì trước khi chúng ta phân tích về cổ phiếu ngành dầu khí thì chúng ta cần phải nắm rõ được à, nguyên nhân tại sao cổ phiếu dầu khí tăng và việc mà phân tích cổ phiếu dầu khí phải dựa vào một số các đặc điểm các tiêu chí như sau một là gì ạ khi các bạn đầu tư bất cứ cổ phiếu nào dù là ai đó nói là kết quả kinh doanh tốt hoặc là triển vọng à, hay điều gì đó mà khiến chúng ta cảm giác là chúng ta cần phải mua ngay thì cái bước đầu tiên trong mọi cái bước là chúng ta cần phải xác định xu hướng của cái nhóm dầu khí ạ à à, ờ, vì xu hướng chính là bạn xu hướng nó sẽ quyết định xem là dòng tiền lớn tham gia về không xu hướng nó chúng quyết định xem là thực sự là các tổ chức thời điểm này họ đang làm gì với cổ phiếu đó à, thì chúng ta hiểu rõ được cái bản chất của dòng tiền thì lúc đấy chúng ta mới phân tích mảng thứ hai đó là liên quan đến gì ạ à, yếu tố cơ bản chất xúc tác vậy à, để một vài phút nữa chúng ta sẽ phân tích về gì ạ xu hướng tuy nhiên thì à, để chúng ta hiểu rõ về chất xúc tác của ngành dầu khí đó là gì ạ bởi vì à, một cổ phiếu tăng thì chắc chắn nó phải tăng được gì ạ từ lợi nhuận sau đó doanh thu đặc biệt là EPS vậy nếu chúng ta nhìn vào quy mô của ngành dầu khí trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy điều gì ạ nếu các bạn quan sát thì chúng ta thấy là quy mô của ngành dầu khí chúng ta thấy một điều đó là gì ạ ngành dầu khí trong thời gian vừa qua không phải là ngành mà chúng ta thấy là được hưởng lợi chẳng hạn đây chúng ta nhìn thấy đây là cái ngành cổ phiếu ngành dầu khí trong suốt thời gian vừa qua từ năm 2000 16 17 thậm chí là sau này nữa thì rõ ràng sản lượng khai thác dầu khí ở Việt Nam chúng ta gì ạ à, giảm khá là mạnh và khi mà giảm như vậy thì cái việc mà mở rộng sản xuất mở rộng quy mô có lẽ là gì ạ để à, tăng cái năng suất lẫn à, sản lượng lên thì rõ ràng là sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nên cái tốc độ tăng trưởng về cái quy mô à, về về sản lượng có lẽ là không còn nhiều như trước đó nên ở đây chúng ta thấy là để cổ phiếu dầu khí tăng được thì lúc này người ta có thể tính cái bước thứ hai đó là gì đó là giá đúng không bây giờ giá giá nếu mà dầu khí giá dầu tăng thì những cái dù là thi công hoặc là những cái sản lượng mà ờ, không phải là tăng cao lắm nhưng rõ ràng là cái giá nó sẽ quyết định đến gì ạ à? cái doanh thu nên quyết định đến cái lợi nhuận của cổ phiếu nên đây chúng ta thấy là trong thời gian tới thì nếu mà gì à? cổ phiếu tăng được thì nó đến từ cái giá và nếu mà bây giờ chúng ta uh, quan tâm đến giá thì chúng ta cũng hiểu đơn giản là giá cũng không thể nào tăng mãi mãi được nên cổ phiếu này trong trường hợp đầu tư nó là một chu kỳ rất ngắn chứ không phải chu kỳ quá dài và thực tế là gì ạ cái tốc độ để tạo ra cái tốc độ tăng mạnh siêu cổ phiếu hoặc là rất là mạnh thì về cơ bản cái nhóm này thời điểm này thì rõ ràng là nó không không uh, có thể như như dạng trước tuy nhiên thì cổ phiếu thì nó mang tính đầu cơ nên cái việc mà gì ạ chúng ta cần phải ạ? lựa chọn thời điểm mua và cũng là thời điểm nào mà chúng ta có thể an toàn nhất tham gia vào và thoát ra đúng thời điểm đấy mới là quan trọng bây giờ chúng ta quan trọng là chúng ta cần phải tìm hiểu xem là vậy bây giờ chúng ta xem là giá cổ phiếu dầu khí còn tiếp tục tăng hay không thì trước mắt thì chúng ta sẽ sản lượng đi xuống bây giờ giá cổ phiếu dầu khí thì ở đây chính là một cái biểu đồ chúng ta gọi là biểu đồ về giá thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là một số các nước OPEC và Nga và ờ, OPEC cộng thì bắt đầu có ờ, đưa ra đó là giảm sản lượng ờ, giảm sản lượng thì rõ ràng là cổ phiếu của giá dầu tăng và hiện tại chúng ta biết rằng là nếu giá dầu mà lên 80 thì cũng là dầu khí cũng đang có lãi khá khá và chúng ta cần biết rằng là để giá dầu khí À, có thể tăng à, trong thời gian tới thì ở phía trên là vùng cản rất lớn nếu các bạn phân tích kỹ thuật thì các bạn biết rằng là cản rất lớn để vượt qua vùng cản này để tiếp tục lên đến giá 90 <coughs> thậm chí 100 trong thời gian tới thì thực sự nó còn thời gian rất dài nó không thể tăng ngay được nên chỉ vậy thì chúng ta cũng hiểu đơn giản là giá cổ phiếu dầu khí đặc biệt là giá dầu không thể là tăng ngay được mà có thể nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để phân tích cái giá dầu khí nhưng tuy nhiên thì với góc độ như này thì chúng ta cũng thấy là trong ngắn hạn thì giá cổ phiếu dầu khí đặc biệt giá dầu không thể tăng một cách gì à, sốc được tuy rằng thời điểm này thì chúng ta cũng thấy là ở trên thế giới thì ngoài vấn đề hồi phục của Trung Quốc thì trên thị, ờ, Mỹ hoặc là các nước châu Âu thì vẫn có uh, cái tác động về suy thoái kinh tế nên cái việc mà chúng ta Ờ, cái nhu cầu về dầu đặc biệt là khí đốt trong à, năm 2023 này có thể vẫn gì ạ chưa có cái nhu cầu tăng lớn tuy nhiên cái việc mà khan hiếm nguồn cung do cắt giảm về gì ạ uh, cắt giảm về cái khó khối OPEC thì rõ ràng nó có thể tác động đến giá cổ phiếu dầu giá dầu trong thời gian tới và đây cũng là một trong tín hiệu uh, liên uh, tốt cho ngành dầu khí bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nói về cái chu kỳ của cái nhóm cổ phiếu dầu khí để các bạn có thể biết rằng là vậy cái nhóm dầu khí này trước đây nó sẽ hoạt động ra sao à, chúng ta sẽ nhìn thấy là mọi thứ nó sẽ không theo những gì chúng ta thấy ở đây chúng ta nhìn thấy trước đó chúng ta thấy là rõ ràng là cái xu hướng của cổ phiếu dầu khí xu hướng của chu kỳ của nó giảm rất mạnh và chúng ta nhìn thấy rằng là cổ phiếu này nó luôn có chu kỳ bây giờ bây giờ chúng ta quay trở lại nhìn cái chu kỳ của cổ phiếu dầu khí này thì các bạn thấy rằng là mọi thứ nó lại không giống những cái gì chúng ta nghĩ chẳng hạn như thấy là sản lượng ở trong thời gian vừa qua giảm rất mạnh và chỉ cần tác động của giá cổ phiếu dầu khí đặc biệt là giá dầu trong thời gian ngắn thì rõ ràng là cổ phiếu dầu khí tăng rất mạnh chúng ta quay trở lại những cái chu kỳ lớn từ năm 2014 thì các bạn nhìn thấy ở đây đó là năm 2014 Dũng uh, giai đoạn này Dũng có đầu tư thì chúng ta thấy là chu kỳ của năm 2014 giá dầu tăng rất mạnh Đấy, giá dầu tăng mạnh và lúc này thì cổ phiếu dầu khí tăng và sau đó kết thúc chu kỳ và nếu bạn nhìn thấy ở đây thì à, rõ ràng là gì ạ trong một chu kỳ như này thì nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta có thể tạo ra mức lợi nhuận thậm chí là 200 đến 300 phần trăm trong một chu kỳ ngắn à, tiếp theo chúng ta cũng thấy rằng là năm 2018 à, ờ, thực tế là giá dầu giá à, dầu thì chúng ta cũng không phải biến động quá mạnh à, năm 2016 17 18 nhưng tuy nhiên thì với cái việc mà thì thị trường trung tăng thì nó cũng tác động đến cái giá dầu của năm 2010 à, tác động đến cái cổ phiếu ngành dầu khí năm 2018 cũng tăng khá mạnh đây chúng ta thấy là nhưng sau đó thì chúng ta lại kết thúc chu kỳ nó lại rơi rất nhanh các bạn thấy không đây là cái mà chúng ta là tính đầu cơ rất là cao trong cái nhóm này và chúng ta cũng bước vào năm 2021 lúc này thị trường chứng khoán chúng ta thực ra tuy rằng nó suy thoái nhá tuy rằng chúng ta nhìn là suy thoái ở đây góc độ là gì ạ à? kinh tế suy thoái covid ờ, thực tế là nhu cầu người ta có không ạ không có nhu cầu nhưng rõ ràng là sau sau đó thì cổ phiếu này nó cũng tăng rất mạnh đấy thực tế là làm gì có nhu cầu năm 2020 21 đâu ạ người dân thì không có nhu cầu mua dầu uh, cổ phiếu rõ ràng là cổ phiếu lại tăng rất mạnh thế vì giá dầu năm này nó tăng không nên ở đây chúng ta thấy là ở cái góc độ nào đó khi mà chúng ta phân tích một cách thông thường thì chúng ta thấy là mọi thứ gần như nó đang không giống thực tế rõ ràng là nhu cầu không có mà bây giờ cổ phiếu lại tăng rất mạnh và sản lượng thì ờ, khai thác ngày càng giảm dần với quy mô vị thế thì nó càng giảm dần nhưng chúng ta thấy là khi mà nó bước vào chu kỳ khi mà nó bước vào một quá trình tích lũy thì nó lại tăng cực kỳ khá nên ở đây cái việc mà gì ạ à, chúng ta thấy rằng là rõ ràng có nhiều cái mà chúng ta nó thấy là nó không đúng so với những quy luật mà người ta đang nói người yên thì đầu tiên chúng ta cần phải nói về dòng tiền tất cả mọi thứ phải nói dòng tiền vậy dù là các bạn nói là tốt đến ngành đầu khí bao nhiêu trong nữa thì dòng tiền không có thì thôi chúng ta cũng không đầu tư mà các bạn biết rằng là để lựa chọn ngành đầu khí thì chúng ta có rất nhiều các ưu tiên để lựa chọn nhưng ưu tiên đầu tiên Dũng muốn nói các bạn đó là ưu tiên về dòng tiền ưu tiên về xu hướng và nếu không có dòng tiền không có xu hướng thì tôi uh, không giao dịch vậy ở giai đoạn này nếu các bạn nhìn thấy thì thị trường chung thị trường chung thì vẫn đang ở sideways chưa vượt đỉnh thì cổ phiếu này thì ờ, trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là PVS này cũng đang có một xu hướng đó là xuống tăng với các bạn các bạn nhìn thấy đơn giản đó là gì ở ờ, những cái đường uh, trung bình dài như là 200 hay 150 thậm chí là 50 đang xuống cắt lên về khối lượng thì chúng ta cũng thấy là đã có những số hiệu tín hiệu tích cực về dòng tiền đấy là góc độ mà chúng ta nhìn tích cực tuy nhiên thì dòng tiền nó cũng chưa đủ lớn ở trong dạng này nếu chúng ta nhìn thấy là những dòng tiền này nó chưa đủ mạnh và những vần phía trên này là vùng kháng cự đây chúng ta có khối lượng lớn này kháng cự rất mạnh đấy là những vùng kháng cự rất mạnh và sau những đợt kháng cự này thì giả sử là cái kỳ vọng của các nhà đầu tư tổ chức thì rõ ràng cái quá trình để tích lũy ở đây chúng ta gọi là tích lũy trên một cái vùng kháng cự mạnh này nó cần thêm thời gian để chúng ta có một cái điểm gọi là mua chính ở điểm này à, điểm mua chính thì thường là gì sau khi vượt qua đỉnh trong quá trình tích lũy ở đây là khối lượng lớn và ở góc độ này này này thì chúng ta gọi là chúng ta mua theo dựa trên kỳ vọng thôi bởi vì rõ ràng là lợi nhuận doanh thu mà chúng ta đang thấy thì rõ ràng là nó không thể tạo ra đột biến trong đoạn này nên ở đây chúng ta là kỳ vọng các bạn nhớ là kỳ vọng và trong phân tích cơ bản thì chúng ta thấy là cái kỳ vọng nhiều lúc là chúng ta thấy là kỳ vọng mà không có dòng tiền thì rất là nguy hiểm nhưng ở đây chúng ta kỳ vọng phải có dòng tiền khác nhau giữa gì ạ phân tích kỹ thuật và cơ bản là kỳ vọng phải có dòng tiền vậy với cái việc kỳ vọng là gì ạ giá dầu tăng việc mà nga cắt giảm sản lượng việc mà opec cắt giảm sản lượng việc mà gì ạ à, kinh tế hồi phục nên nhu cầu về dầu ở ờ, nhu cầu vì khí đốt nhu cầu về như là hoạt động kinh tế sẽ gia tăng nên giá dầu có thể tăng nhưng tuy nhiên thì rõ ràng là gì ạ cái việc kỳ vọng là một chuyện dòng tiền nó là cái điều kiện kiên quyết nên đầu tiên là chúng ta cần phải xem rằng là dòng tiền có vào tham gia hay không nên xác nhận là một cái điều kiện đầu tiên để chúng ta tham gia vậy chúng ta có thể sẵn mở quy mô vị thế lớn hay không thì ở đây chúng ta cũng không thể biết là chúng ta có thể mở quy mô vị thế lớn không trừ khi dòng tiền lên lớn và nó tạo ra một nền tảng tích lũy đủ lớn tại vì trên một cái nền một đây chúng ta còn nền một chúng ta chưa gì rõ ràng khi một cổ phiếu tạo ra một cái quá trình tăng tạo ra nền hai lúc đó chúng ta biết rằng là dòng đầu tư tổ chức tham gia phải không lúc ấy chúng ta quay trở lại phân tích về yếu tố cơ bản phân tích về việc tăng trưởng lợi nhuận doanh thu à, và thường là trong giai đoạn lúc mà cổ phiếu tăng thì bắt đầu người ta lại lôi ra những thông tin ở đâu đâu ra là thử như là có mỏ nọ mỏ kia nhận được hợp đồng nọ hợp kia đấy là cái cách để chúng ta gọi marketing cổ phiếu nên các bạn thấy đầu tư như thế thì các bạn thấy nó rất là là nguy hiểm bởi vì chúng ta chẳng biết là lấy đâu mà mà cái thông tin gì mà để có thể tin được thì cái điều đầu tiên là à, tôi cần muốn các bạn hiểu rõ rằng gì quá trình tích lũy này cần phải có dòng tiền nhịp đầu tiên có dòng tiền à, bây giờ chúng ta muốn để có dòng tiền thì quá trình tích lũy này cần thêm thời gian có thể thêm một vài một vài phiên nữa ở đây một vài phiên nữa ở đây trước khi có một dòng tiền lớn tham gia vào đó là sự xác nhận vừa qua ở trong vết A vượt qua cái đỉnh này là một ý vừa vượt qua cái vùng kháng cự rất mạnh bây giờ chúng ta quay trở lại với một vài cổ phiếu trước đây chúng ta nhìn thấy là cô như cổ phiếu Techcombank để cổ phiếu này tăng được có dòng tiền thì chúng ta thấy là đây là một cái vào cản rất lớn và đây là một cái cản và để cổ phiếu này tăng được thì nó phải có một cái sự xác nhận để vượt qua đây chúng ta gọi là vượt qua những cái cản lớn đây vượt qua cản lớn trong một số trường hợp này bị phân phối tiếp nó lại cần phải gì ạ rũ bỏ trước khi có nhịp thứ hai nên cái vùng cản phía trên này với nhịp thứ hai này nó cho chúng ta rõ là thực tế xu hướng nó đã xác nhận chưa nên ở đây chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta nhìn thấy xu hướng thì chúng ta nhìn thấy là các đường SMA à, 150 tức là xu hướng trung hạn cắt lên xu hướng ngắn hạn cắt lên và đặc biệt của dòng tiền lớn chúng ta không thể sử dụng các đường SMA để xác định là dòng tiền tham gia hay không chúng ta chỉ xác định xu hướng thôi con dòng tiền nó phải đến từ giá và khối lượng quá trình rút bỏ nếu quá trình rút bỏ này cạn kiệt khối lượng chúng tỏ là cái dòng tiền này đang được hấp thụ trong xuống tăng còn đây là cái đường trung bình này nó chỉ cho chúng ta biết được dòng tiền đang ở xuống tăng vậy khi dòng tiền đang xuống tăng thì cứ xác nhận dòng tiền bằng khối lượng và giá thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là nên đầu tư cổ phiếu nào hay không à, chúng ta cũng thấy là một vài cổ phiếu đầu cơ khác ở trong cái nhóm cổ phiếu dầu khí như là PVC cổ phiếu này thì chúng ta thấy là đây mang tính đầu cơ rất nhanh sau khi tích lũy đủ test lần một test lần hai tăng một khoảng thời gian rất ngắn từ 15 lên đến 30 hơn 100 phần trăm các bạn rất nhanh vậy rõ ràng là mọi thứ mang tính đầu cơ sau khi kết thúc một chu kỳ nó lại giảm tiếp và tiếp tục đi xuống vậy ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu này thì hiện tại này các bạn nhìn thấy là đang nằm dưới những cái đường trung bình tức là xuống ngắn hạn trung hạn cũng đang ở mức thấp còn nếu các bạn nhìn ở phía trên này thì rõ ràng là xu hướng của nó là trung hạn đây trung hạn này à, trung hạn dài hạn tại vì ngắn hạn đang tốt dòng tiền lớn đang tham gia vào đây là những dòng tiền lớn dòng tiền lớn tham gia vào quá trình rũ bỏ đây nhưng rõ ràng dòng tiền lớn tham gia vào quá trình rũ bỏ à, rất lớn nhưng cạn kiệt khối lượng trước khi tăng vậy ở đây chúng ta thấy là để xác định một xu hướng tăng này chúng ta mua và tạo ra tính đầu cơ vậy tất cả tính đầu cơ này một cổ phiếu tăng rất nhanh và sau khi kết thúc chu kỳ nó cũng giảm rất sâu vậy ở đây chúng ta thấy là nếu cổ phiếu này dù là gì ạ có dòng tiền lớn uh, nhưng đây mang tính chất là gì ạ phân phối và việc hồi, điều chỉnh hay việc hồi phục ở đây chúng ta vẫn thấy là một khoảng thời gian và trong trường hợp cổ phiếu có vượt qua đây thì chúng ta cũng chỉ biết rằng là nếu chúng ta tham gia ở đoạn này nó chỉ mang tính chất kỳ vọng ngắn bởi vì xu hướng của nó vẫn đang là xu hướng tích lũy và khi mà cổ phiếu đang tích lũy thì những cái rào cản phía trên tức là lượng cung treo lửng phía trên lượng kẹp cổ phiếu đang phía trên có còn rất còn nhiều nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng vẫn còn phải theo dõi nhiều hơn nếu các bạn nào đầu tư lướt sóng thì có thể tham gia đôi chút đây. nhưng với quan điểm cá nhân của Dũng thì thôi chúng ta hãy à, đợi quá trình rõ ràng hơn thì độ an toàn cao hơn rất nhiều cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu PVS à PVD ạ à, xin lỗi PVD thì cũng tương tự như vậy nếu chúng ta nhìn về xác định xu hướng chúng ta lấy xu hướng của PVD đang tốt hơn rất nhiều so với nhóm mà chúng ta đang theo dõi đó là PVS và PVC à, xu hướng về trung hạn về dài hạn đang khá tích cực xuống ngắn, ngắn hạn thì hiện tại gì ạ à, đang có xu hướng hồi phục tuy nhiên ở phía trên này chúng ta thấy là cổ phiếu này khá là lỏng mà các bạn biết là khi mà cổ phiếu khá lỏng lẻo gặp cái vùng kháng cự lớn như này thì nó đang gọi là phân phối và để cho cái việc mà cổ phiếu này tái tích lũy được thì nó chắc chắn nó cần thêm thời gian dù là chúng ta thấy là xu hướng thì xu hướng tăng nhưng rõ ràng là những cái phí trên này là những dòng tiền chúng ta thấy là bán ra nhiều hơn và kể cả những đợt giảm giá như này thì chúng ta à, tăng giá như này thì chúng ta cũng thấy là nó chưa phải là hỗ trợ nên ở đây chúng ta thấy là cung cổ phiếu thì à, về ngân cổ phiếu dầu khí nhưng rõ ràng PVD thì khỏe hơn cái những cái rào cản phía trên này là những cái rào cản thách thức lớn vậy điều gì để chúng ta tham gia cổ phiếu này cái điều mà chúng ta tham gia cổ phiếu này là chúng ta cần sự xác nhận dòng tiền lớn ở đây đây là dòng tiền lớn phải tham gia vào để mục đích là gì ạ à? dòng tiền lớn tham gia vào thì những nhà đầu tư đang đeo bám phía dưới này bán ra những nhà đầu tư đang bị kẹt phía trên này cũng cần phải bán ra hết sau đó thì chúng ta cần những đợt rũ bỏ đấy, rũ bỏ đây là gì ạ chúng ta nhìn thấy vượt qua mà không đủ độ lớn sẽ rũ bỏ vượt qua không đủ độ lớn sẽ rũ bỏ và sau khi rũ bỏ này chúng ta sẽ đánh giá xem là tiềm năng cổ phiếu này có nhiều hay ít trước khi chúng ta tham gia thì lúc này chúng ta mua bao giờ cũng đạt được cái độ an toàn rất là cao với cổ phiếu này và các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta thấy rằng là dù là cổ phiếu có cái xu hướng tăng nhưng với cái khối lượng lớn kẹt ở phía trên này thì chúng ta cần phải sự xác nhận chứ còn bây giờ chúng ta mua bảo nó là tốt sau đó bảo là uh, tích lũy giá rẻ thì các bạn sẽ thấy là uh, nó rất là rủi ro sẽ có nhiều nhà đầu tư bảo là biết thế mua vùng này thực tế thì cái sự biết thế mua vùng này rất nhiều nghĩ như vậy nhưng chúng ta thường là đây đây những lần biết như thế và nhiều lần cũng biết như vậy chúng ta mua vào chúng ta không thể biết đâu là đáy và chúng ta chỉ cần biết rằng là khi cổ phiếu bước vào xu tăng với quá trình đầu tư cổ phiếu dạng này thì các bạn nhìn thấy là giả sử như là chúng ta nhìn thấy đây là một xu tăng này thì các bạn thấy là sau khi xuống tăng thì nó phải tạo ra một xuống tăng rất rõ ràng và những cái điểm mua như này là cái điểm mua rõ nét dù là cổ phiếu đã gì ạ đã tăng khá mạnh rồi hoặc là những cái điểm mua ở đây đó là những cái điểm mua khi cổ phiếu sau khi rút bỏ bứt phá phá ra một cây xuống tăng và chúng ta thấy là thời gian chúng ta không phải đợi chờ thay vì chúng ta lại đợi chờ một thời gian rất lớn còn khi mà cổ phiếu đã biến động mạnh trên biên độ này thì thay vì các bạn thì tiếp tục nắm giữ hãy thoát ra thật nhanh ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy vậy những cái đỉnh này liệu cổ phiếu này tiếp tục phân phối hay không chúng ta chưa biết được nên chúng ta cần phải có quá trình xác nhận để hấp thụ toàn bộ lượng cung treo lơ lửng ở phía trên này nên dù là cổ phiếu mà chúng ta này là kỳ vọng rất là lớn kỳ vọng là cổ phiếu này tốt kỳ vọng là cổ phiếu này là cổ phiếu tăng trưởng trong thời gian tới chúng ta cũng cần phải nhìn rằng là thực sự nó tăng trưởng hay không bởi vì chúng ta biết là ờ, cái tăng trưởng nó phải đến từ gì ạ một là giá dầu gia tăng thì thường cổ phiếu dầu khí sẽ được hưởng lợi rất lớn từ à, giá dầu tăng bởi vì lúc đó người ta lại tiếp tục uh, khai thác tiếp tục xây dựng các uh, các đường ống mới tiếp tục uh, tiếp tục uh, tạo ra những cái giá trị cho cái ngành dầu khí và với việc giá dầu khí được hưởng lợi thì việc khai thác nhiều hơn việc mở rộng sản xuất có thể diễn ra và đây chính là cơ hội để cho nhóm ngành dầu khí có thể tăng tuy nhiên thì cái việc uh, giá dầu khí hiện tại chúng ta trên thế giới nó vẫn chưa rõ xu hướng chúng ta đang chỉ đang kỳ vọng thôi nên nếu mà chúng ta đầu tư mà dựa vào kỳ vọng một cách gì ạ mà không hiểu rõ một cách uh, rõ ràng thì chúng ta có thể trả giá rất đắt vì mua không đúng thời điểm thời điểm này thì chúng ta thấy đợt một cái khối lượng lớn để chúng ta xem là cái việc mà vượt thoát ra phía trên này có đạt hay không còn nếu mà vượt vượt qua khối lượng này đỉnh này khối lượng nhỏ thì rõ ràng chúng ta sẽ cần phải xem lại cổ phiếu tiếp theo gas các bạn thấy là gas ở trong thời gian vừa qua thì ờ, chúng ta gọi là sideways không biết là uh, cái độ tăng trưởng của GAT như nào nhưng trong thời gian vừa qua uh, rõ ràng là cổ phiếu này không có sự mở rộng sản xuất và việc mà cổ phiếu này cũng đã bị bán tháo rất nhiều trên phía trên này đây khối lượng rất lớn đây và hiện tại cổ phiếu này vẫn đang trong quá trình sideways chưa có dòng tiền mà không có dòng tiền thì tại sao chúng ta lại mua nên khi mà cổ phiếu không có dòng tiền thì các bạn tuyệt đối không mua không phải là vì giá rẻ hay nó đắt bởi vì rõ ràng xu hướng phía trên này cả rất lớn những nhà đầu tư lớn thậm chí là cá nhân đang kẹt ở phía trên này nên chúng ta sẽ tuyệt đối không tham gia cổ phiếu cuối cùng trong ngành dầu khí các bạn biết là cổ phiếu thì ạ à, nó là một xu hướng hồi đây là xuống hồi và phía trên là những cái cản rất lớn vậy để, để vượt qua cản thì phải hấp thụ và chúng ta biết là cổ phiếu trong ngắn hạn thì nó chỉ là mới bước vào một xu hướng tăng thôi trung ngắn hạn thôi còn phía trên là những rào cản rất lớn và việc mà gì ạ vượt qua được cái rào cản lớn bằng cái lượng cung treo lơ lửng như thế này là một thử thách rất lớn với cổ phiếu này bạn không thể mua cổ phiếu kiếm một vài like sau đó bạn bán ra điều này là thực gì nó là một cái thử thách rất lớn với nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư không hiểu rõ lướt sóng cái thứ hai là gì ạ một vài điểm nếu bạn đầu tư chỉ cần một lần sai thôi bạn sẽ mất rất nhiều tiền câu chuyện đây đó là gì ạ tỷ lệ thành công trong mỗi giao dịch của bạn bao nhiêu nếu bạn thấy rằng tỷ lệ thành công của bạn dưới 50 phần trăm thì cái việc mà gì ạ à? bạn cắt lót nếu cổ phiếu mà các bạn lãi được gì ạ à, ờ, 10 phần trăm bạn cắt lót 5 phần trăm liệu bạn có là cắt lót đủ 5 phần trăm không ạ hay là bạn cắt lót nhiều hơn nên cái tỷ lệ thành công của bạn nó quyết định cái việc mà gì ạ à? bạn cắt lót bao nhiêu ngoài ra bạn quyết định là cái việc mà gì ạ à? tham gia phải không nếu cái quá trình quản lý rủi ro bạn không cao Dũng sẽ không khuyến nghị các bạn mua cổ phiếu này rẻ và chúng ta cần phải xác định khi mà cổ phiếu xong xuống tăng đấy là những điều tôi muốn nói các bạn ở video này trước khi kết thúc chúng tôi nói các bạn là gì ạ khi mà chúng ta phân tích về cổ phiếu dành ngành dầu khí thì điều đầu tiên là các bạn cần phải hiểu rõ đó là gì ạ cổ phiếu ngành dầu khí là một cổ phiếu mà chúng ta đang kỳ vọng rất lớn trong năm 2023 tuy nhiên là kỳ vọng thôi ạ bởi vì uh, chúng ta đều biết rằng là hồi phục của Trung Quốc cũng sẽ tác động lớn đến ngành dầu khí cái điều thứ hai là nhóm APEC OPEC ạ đang có xu hướng gì ạ à, tiếp tục gì ạ cắt giảm sản lượng trong đó có Nga đầu tàu và việc mà cắt giảm sản lượng dẫn đến là cái thiếu hụt nguồn cung khi nền kinh tế bắt đầu thế giới bắt đầu hồi phục tuy nhiên cái điều mà chúng ta cần quan tâm đó là gì ạ vậy hồi phục như vậy thì trong ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái quy mô quy mô của ngành dầu khí rõ ràng trong thời gian vừa qua cái việc mà chúng ta gì ạ thay vì chúng ta khai thác mở rộng khai thác thì chúng ta bắt đầu nhập nhiều hơn từ nước ngoài nên chính vì vậy gì ạ khi mà chúng ta nhập nhiều hơn nước ngoài thì có thể có một vài cái nhóm cổ phiếu dầu khí được hưởng lợi là những nhóm ngành nhóm ngành mang tính chất là về thương mại nhiều hơn và ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là gì chúng ta cần phải xem rằng là việc mà cổ phiếu dòng dầu khí cái nhóm cổ phiếu nào khỏe hiện trường cái nhóm cổ phiếu nào có dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta bắt đầu phân tích để chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu đó là cổ phiếu chúng ta cần phải quan tâm lại xem ngoài nổ là gì yếu tố cơ bản nào tạo ra tăng trưởng à, và những cái chất xúc tác đó nó sẽ giúp chúng ta biết rằng là yếu tố để tạo ra lợi nhuận doanh thu và lúc đấy chúng ta mua với tỷ lệ có thể lớn có thể 50 phần trăm thậm chí là hơn 50 phần trăm Dũng thì uh, một cái quan điểm cá nhân khác đó là gì ạ cái quan trọng là không phải là chúng ta giải ngân bao nhiêu mà chúng ta giải ngân khi mà cổ phiếu là cổ phiếu dẫn đầu những cái cổ phiếu dẫn đầu chúng ta có thể giải ngân gì ạ cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu có thể giải ngân lên 3 50 phần trăm thậm chí 6 70 phần trăm không sao cả bởi vì những nhóm cổ phiếu đấy là đi tiên phong mà khi nhóm cổ phiếu đi thiên thao thì rõ ràng gì ạ chúng ta thấy là tỷ lệ rủi ro so với nhóm ngành khác rất là thấp bởi vì lúc đó có dòng tiền lớn tham gia vào rồi các tổ chức khi mà bán ra họ cần phải mất 3 đến 6 tháng trước khi thoát ra hết khỏi thị trường nên nếu chúng ta là nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta có thể bán cổ phiếu một cách đơn giản khi mà thị trường có xu hướng điều chỉnh một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn nếu bạn quan tâm đến kênh youtube của Dũng và trong uh, thời gian tới Dũng có một với chương trình đào tạo hoàn toàn miễn phí đó là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng nếu bạn nào quan tâm đến chương trình này hãy đăng ký ở phần bên dưới để chúng ta sẽ gặp nhau trong uh, thời gian sắp tới đây là chương trình hoàn toàn miễn phí giúp bạn có cái tư duy đúng chiến lược đúng và hiểu rõ được làm thế nào để các bạn có thể là người đầu tư mới khi tham gia thị trường có kết quả trong quá trình đầu tư xin cảm ơn rất nhiều và nhớ đăng ký kênh của Dũng để uh, chia sẻ uh, những cái Dũng sẽ chia sẻ những giá trị này đối với chúng ta xin cảm ơn